À, xin chào mọi người thì hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 tôi đang đứng tại à, Nova World Phan Thiết thì ở đây là quảng trường của công viên Bikini Beach 16 hecta hiện tại cái cổng đã được à, xây dựng xong với rất là nhiều sắc màu đây là một cái nơi để à, tập trung những cái hoạt động vui chơi giải trí sập ất nhất tại Nova World Phan Thiết thì đối diện với công viên Bikini Beach là bãi biển dài 1,2 km rất là đẹp đây là những cái ờ, nhà hàng theo phong cách của châu ờ, châu Mỹ rồi đây là một cái dãy ờ, shop house ở vị trí rất là đắc địa đây là cái giải shop house đầu tiên tại Nova World Phan Thiết này những cái khách hàng mà mua đầu tiên tại Nova World Phan Thiết cái giải sắp hao này thì bây giờ tăng rất là lớn à, có nghĩa là mua cách đây khoảng tầm à, hơn à, một năm năm rưỡi đó thì bây giờ giá trị đã tăng lên gấp hơn hai lần những căn biệt thự này à, thời điểm mua đầu tiên thì nó khoảng hơn mười mấy tỷ một căn sắp hao thôi nhưng mà bây giờ thì phải thấp nhất ở mặt sau cũng phải trên 25 tỷ phía trước thì nó cao hơn thì đây là cái lợi thế của những khách hàng mà mua đầu tiên lúc đó thì ờ, hạ tầng chưa có hoàn thiện thực tế ra thì không phải là gấp đôi đâu mà có thể là gấp 3 gấp 4 tại vì cái số tiền bỏ ra chỉ là mấy chục phần trăm thanh toán thôi thì tầm khoảng vài tỷ là có thể sở hữu những căn ờ, shop thao tại đây thì ờ, lợi thế của những người đi tiên phong đầu tư đầu tiên thì lời rất là nhiều đó nhưng mà đương nhiên là trong đầu tư bất động sản thì những người mà lời đầu tiên đó, những người mà đầu tư đầu tiên thì sẽ chịu nhiều rủi ro hơn nếu như mà chủ đầu tư làm không có đạt tiến độ chất lượng thì ờ, sẽ thiệt hại rất là nhiều đó nhưng mà nếu ờ, làm những đối với những cái chủ đầu tư lớn như ờ, Novaland này Vingroup này đó Sun Group chẳng hạn thì anh chị mà đầu tư được vào đầu dự án đó, thì thắng rất là lớn tỷ lệ thắng lời rất là lớn quan trọng là anh chị phải nắm bắt được là dự án nào là khởi ờ, đó thời điểm mà đầu tư những các thấp thao này thì ờ, đã bàn giao ờ, hoàn thiện thì hiện tại do dịch covid phức tạp ấy, nên là cũng chưa có đưa vào hoạt động kinh doanh được nhiều chỉ có một số cái shop house ở phía xa xa này thì còn những cái thương hiệu như Lotte này rồi ờ, những cái thương hiệu trà sữa Sinh là đưa vào hoạt động phía xa xa này là khách sạn Movenpick Hotel cao 10 ờ, tầng theo kiến trúc của bên Địa Trung Hải cũng đã được cất nóc và đang trong quá trình hoàn thiện còn ở phía bên này là công viên ờ, giải trí Ocean Kingdom Rộng 25 hecta Phía sau thì có ờ, mấy ờ, trăm căn biệt thự biển theo phong cách của Italia Waikiki Resort Đó. Còn bên trên này là những cái căn biệt thự song lập và đơn lập của phân khu Florida tiện ích của Novago Văn Thiết thì rất là nhiều hơn 200 tiện ích mà tôi không thể kể ra được trong cái video này nếu có cơ hội thì tôi sẽ làm một cái ờ, video flycam từ trên cao để mọi người có thể hình dung ra được cái quy mô của Novago Phan Thiết đây là một siêu thành phố về ờ, du lịch sức khỏe và giải trí rộng tới 1.000 hectare thì à, ngay Novago Phan Thiết thì có một đường dẫn lên à, cao tốc dầu dây Phan Thiết để à, việc mà anh chị đi từ trong Sài Gòn hoặc đi theo đường cao tốc Bắc Nam để đi xuống Novago Phan Thiết rất là thuận tiện thì chiều dài cái đường dẫn này thì khoảng tầm 11 km thì anh chị mà quan tâm đến đầu tư bất động sản tại Phan Thiết hoặc là có những cái câu hỏi về những cái dự án hoặc là những cái bất động sản đang phát triển thì hãy liên hệ cho tôi qua số điện thoại tôi bảo trong video xin chào và hẹn gặp lại mọi người